Hello xin chào các bạn <clears throat> chào các bạn quay trở lại với kênh H Long TV 2 nhé và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog cái kênh của mình là kênh uh, chuyên về phong thủy tử vi trong đời mình sẽ chia sẻ cho các bạn là về vấn đề là phong thủy uh, phân phong thủy uh, à, Phật bằng mệnh phong thủy uh, màu sắc phong thủy của tuổi nè uh, phong thủy hướng nhà xây nè uh, vật phẩm phong thủy chấn chặt ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn nè uh, vòng phong thủy nè đó rồi mình sẽ hôm nay thì à, quay trở về với vấn đề mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái, cái à, clip tiếp theo đó là phương pháp trấn chặt lại ngôi nhà và hướng nhà phong thủy tốt nhất cho tuổi 1982 đó là nhâm tuất tuổi nhâm tuất lam mạng nhé hướng nhà xây tốt nhất và những ai mà đã xây xây nhà sai hướng thì mình chia sẻ ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn công danh tần lộc cho gia chủ rồi là Phật bạn mệnh của tuổi nhâm tuất là gì màu sắc phong thủy của tuổi nhâm tuất là gì mạng gì cung gì nhé rồi mình chia sẻ luôn thì nhâm tuất 1982 này à, quẻ mệnh đó là ni hỏa ni hỏa à, ngũ hành là đại hải thủy là nước biển lớn có nghĩa là mạng thủy nhâm tuất là mạng thủy nhá rồi chia sẻ cho bạn luôn thì à, bạn mặn thủy thì cái màu sắc của các bạn màu sắc về phong thủy của mình tương sinh tương hợp của mình đó là màu trắng màu xám màu nghi màu đen và màu xanh nước biển đó là năm màu tương sinh tương hợp của tuổi nhâm tuất mạng thủy đó. rồi mình chia sẻ cho bạn luôn về hướng nhà xây thì mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng nhà xây đấy thì à, có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu bốn hướng tốt của chúng ta để chúng ta quay nhà theo hướng bốn hướng tốt và bốn hướng xấu chúng ta tránh không được xây nhà quay hướng bốn hướng xấu đó thì ở đây ấy, khỏe mạnh của mình đó là ni hỏa thì bạn hướng tốt nhất của bạn đó là hướng chánh nam đó là cung ly thì ở đây mình có lập biểu đồ cho bạn đây thì ở đây là cung ly này cung ly là hướng chánh nam nó là phục vị đó là hướng thứ nhất là tốt về phục vị hướng thứ hai của bạn đó là hướng đông nam đó là cung tốn là thiên y đông nam đông đông đây hướng đông đây Đấy, còn hướng à, nam đây thì có phải đây là cung tốn không Đấy, đông này hướng nam này đây là cung tốn này đó thì đây là cung tốn đông nam cung tốn là thiên y đó là hướng thứ hai nhé hướng thứ ba tốt nữa là hướng chấn đông là sanh khí là cung chấn hướng chấn đông đâu đây chấn đông đây đấy, chấn đông đây của bạn là cung chấn đấy, cung chấn là chấn đông là sanh khí rất là tốt còn hướng cuối cùng đó là hướng chấn bắc là cung khảm diên niên hướng chấn bắc đâu đây hướng chấn bắc đâu đây chấn bắc đây đây là cung khảm đó là diên liên thì đó là bạn có bốn hướng tốt đó là chấn nam phục vị hướng thứ hai là đông nam là thiên y hướng thứ ba là chấn đông là sanh khí và hướng thứ tư đó hướng à, chấn bắc là thiên à, diên niên đó là bốn hướng tốt để chúng ta xây nhà của tuổi nhâm tuất 1982 chia sẻ bạn luôn bốn hướng xấu chúng ta không nên xây nhà đó là hướng tây bắc là tuyệt mệnh đông bắc là họa hại tây nam là lục sát và hướng cuối cùng là hướng chắn tây là ngũ quỷ đó rồi chia sẻ cho bạn luôn bạn xây nhà bây giờ bạn có thể là xây nhà kết hợp giữa tuổi người chồng và tuổi người vợ hai vợ chồng kết hợp chọn chung nhau hướng nhà xây thì cực kỳ tốt ví dụ bạn là nhâm tuất 1982 nhâm tuất nam mạng vợ bạn tuổi gì đó bạn hãy xem là bạn vợ bạn tuổi gì và xem bốn hướng tốt của người vợ bạn và bốn hướng tốt của mình chọn ra chung một hướng tốt để xây nhà nếu mà là được về vấn đề này thì nói chung là ngôi nhà cực kỳ là ấm áp cực kỳ là hạnh phúc và cực kỳ là tốt cho ngôi nhà cho gia chủ vượng tài vượng tài cực kỳ tốt luôn đó đó là một ngôi nhà một ngôi nhà hạnh phúc là một ngôi nhà được uh, sự liên kết của giữa các thành viên vợ chồng con cái gắn kết với nhau rồi là một ngôi nhà nó sẽ đem lại nhiều may mắn vượng tài cho gia chủ đó cực kỳ tốt và khi chúng ta mà đã xây nhà được như thế rồi mà chúng ta thêm sử dụng thêm vật phẩm phong thủy để chấn chặt và gia tăng thêm may mắn thì cực kỳ là vượng cực kỳ là tốt đó thì nói chung mà để mà lựa chọn được hai vợ chồng để lựa chọn được chung một hướng thì nói chung là cũng cũng hơi là khó nhưng không phải là không có Đấy, không phải là không có nhưng mà cũng hiếm lắm nói chung là đa số cũng hiếm lắm 10 người chắc may ra chỉ được một người đấy thì tùy theo rồi bây giờ chia sẻ bạn về vấn đề là lỡ ai nữa mà đã xây nhà rồi mà lại xây nhà sai hướng xây nhà sai hướng ví dụ như đang ai là đang xây nhà ở hướng chắn ờ, chắn tây đi là ngũ quỷ ví dụ ở hướng chắn tây là ngũ quỷ ngũ quỷ thì bây giờ bạn có thể làm cách nào để cho đúng hướng mà không cần mà không cần phải xây đập ra để xây lại đó nó là vấn đề thì mình chia sẻ bạn ba phương pháp để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà nhé phương pháp thứ nhất thì dành cho những người nông thôn thì những người ở nông thôn thì đất đất rộng cò bay thẳng cánh thì có thể mở thêm một cửa nữa mở thêm một cửa nữa thì bạn đang mở bạn đang cửa chính của nhà bạn đang là hướng chắn tây đó là ngũ quỷ nó hay quấy phá lắm thì chúng ta mở thêm cửa nữa đối diện đó là hướng chắn đông thì chắn đông của mình ở đây đó là sanh khí là cung chấn cực kỳ là cũng cũng cực kỳ là tốt lưu ý một điều rằng chúng ta không lên mở song song hướng chánh đông và hướng chánh tây hướng chánh tây và hướng đông không nên mở cửa song song khi chúng ta bước vào nhà từ cửa chính mà nhìn thông tuôn ra lọt ra cửa lần sau thì về mặt phong thủy nó không có tốt cho gia chủ không tốt cho gia chủ nên chúng ta xây xéo ra nó như thế này xây xéo hai cửa ra như thế này thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nó tốt cho gia chủ nhé đó lưu ý cho mình vấn đề đó thì phương pháp này nó có tác dụng như sau một hướng tốt một hướng xấu từ trường có hướng tốt sẽ vào trong nhà xua đuổi đi những tà ma âm binh âm khí của của hướng nhà xấu ra khỏi nhà để chân chặt ở ngôi nhà xua đuổi và chân chặt ở ngôi nhà thì nó đem lại cho ngôi nhà chúng ta là một ngôi nhà bình thường không tốt cũng chẳng xấu đó là phương pháp chấn chặt và xua đuổi đó vừa phương pháp thứ nhất chỉ để để mang tính chất là chấn chặt và xua đuổi là một ngôi nhà bình thường chứ nó không có tác dụng thu hút công dân tài lộc cho gia chủ nhé chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai dành cho những người lông anh à, những người thành thị thành phố những người thành thị thành phố thì đất chật người lông bốn vùng quanh đều là nhà không thể nào mở thêm một cửa nữa chia sẻ bạn về phương pháp chân chặt như thế này chúng ta dùng miếng thảm trải nhà để chúng ta sử dụng làm vật phẩm phong thủy miếng thảm trải nhà này á, thì nó có nhiều dạng bằng vải có bằng mũ có bằng mút có thì xin thưa các bạn thì các bạn à, ví dụ nhà nào mà có con nhỏ thì nên mua cái miếng thảm chạy nhà lắp ráp bằng miếng mút miếng mút là miếng đệm á, ở những trung tâm thể dục thể thao hay sử dụng để à, để giải để cho học sinh học sinh sinh viên à, tập võ hạn chế sự va và va đập thì nhà nào có con nhỏ hay chạy nhảy chúng ta sử dụng miếng thảm chạy nhà lót như thế này cực kỳ tốt còn cái chạy nhảy vô tình nó té nó ngã thì hạn chế được sự va đập của con cái ở dưới nền nhà cực kỳ tốt đó là phương pháp thứ nhất là chưa mang tính về phong thủy nhưng mà nó lại có tác dụng là giúp cho con cái trong nhà là hạn chế được va chạm cực kỳ tốt đó mà miếng thảm bằng miếng mút này thì nó có tác dụng uh, ờ, nắp ráp được mà vệ sinh cũng cần cũng cực kỳ là dễ cực kỳ là dễ nên là rất là tốt thì bạn lên mua miếng thảm theo màu sắc phong thủy của mình đó là màu trắng xám nghi hoặc màu đen màu xanh nước thì bạn nên mua màu xanh nước cho đẹp hơn mua màu mua màu xanh nước như thế này nè đó đen xanh nước thì bạn mua miếng thảm trải nhà này các bạn nót hết cái nền nhà luôn nót sập nót hết luôn nền nhà phương pháp thứ hai này có tác dụng nó là xua đuổi xua đuổi và cân bằng ngôi nhà cũng cũng giống như phương pháp thứ nhất là xua đuổi tà ma ở bên khí của tử trường xấu để nó không hại gia chủ xua đuổi ra ngoài cân bằng lại ngôi nhà thì đây là một ngôi nhà bình thường không tốt cũng không xấu không có tác dụng thu hút công nhân tài lộc đó là hai phương pháp dành nông thôn và thành thị rồi thì phương pháp thứ ba này dành cho tất cả mọi người ngoài công dụng của nó chấn chặt ngôi nhà lại nó còn gia tăng thêm sự may mắn đó là sao đó là về sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà gia tăng thêm sự may mắn tiền tài cho gia chủ đó là những vật phẩm như thế này đây là chia sẻ bạn đây là quả cầu phong thủy quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo ra từ trường dương cực kỳ lớn mà xua đuổi những tà ma bên âm khí nhé ngoài tác dụng đó ra nó sẽ chấn chặt ngôi nhà cực vững luôn rồi là nó có tác dụng nó là liên kết giữa vợ chồng con cái với gắn liền với gắn kết với nhau rồi là có tác dụng nó là à, giúp chúng ta là giữ được những mối quan hệ làm ăn những mối bạn bè tốt của gia chủ cực kỳ hữu hiệu rồi Hang động thạch âm tím này có tác dụng như sau, có tác dụng đó là thu hút công dân tiền tài cho gia chủ và giữ tiền giữ của cho gia chủ. Ngoài công năng đặc dị đó ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được bùa ngãi bùa yêu về tâm linh là xua ngộ đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi ở trong nhà có gia đình có ai bị bùa ngãi bùa yêu thì sử dụng vật phẩm phong thủy này sẽ hạn chế và xua đuổi được những bùa ngãi đó ra khỏi cực kỳ hữu hiệu rồi chúng ta nên mua mua nó rồi chúng ta đặt nó đâu nó là quan trọng chia sẻ bạn luôn phương pháp để đặt vật phẩm phong thủy này thì chúng ta không nên đặt ở góc bếp góc nhà nhé phong vật phẩm phong thủy không nên đặt ở góc bếp không được đặt ở góc nhà cực kỳ là xấu cho gia chủ chúng ta chỉ sử dụng vật phẩm phong thủy này để có hai chỗ để đặt trưng bày đó là bàn tiếp khách hoặc là bàn làm việc của gia chủ tiếp khách bàn làm việc chúng ta mua cho mình hai quả cầu các bạn mua cho mình hai quả cầu này tuổi nhâm tuổi nhâm tuất là 982 nhé mua mình hai quả cầu này nên mua màu sắc phong thủy màu trắng xám nghi màu đen sóng nước bạn có thể mua màu đen và màu xanh nước Đó. cái quả cầu này thì đủ loại màu cho ta lựa chọn toàn hang động thật ăn tím này thì nó chỉ có một loại này thôi thì tất cả tuổi nào cũng sử dụng được tới nó không kỵ một tuổi nào cả cực kỳ tốt thì quả cầu này bạn có thể mua màu đen màu xanh nước hoặc màu trắng màu xám nghi vậy tùy theo các bạn nhé thì bạn mua kích cỡ tương đương trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó thì nói chung là cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả mua hai quả cho mình một hàng đồng thoại tím này cũng vậy thì nói chung mua ba vật phẩm này không quá 10 triệu đồng nói chung cũng cũng con số cũng cực kỳ là nhỏ thôi đó chúng ta nên mua các bạn cứ để ý đi thời vua chúa hồi xưa người ta đã biết sử dụng những loại đá quý như thế này để ngọc ậu nam ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá cũng làm từ đá này ra chiến đấu rồi là các cung phi hoàng hậu được sử dụng những vòng cẩm thạch để đeo trên tay cũng làm từ đá này ra chứ đâu rồi là những cái miếng ngọc bội để cho hoàng tử thái tử hay rất là nâng quần ở rất là lưng quần nó chứ đâu thì nó có tác dụng cực kỳ giúp ích cho con người vua chúa nên là thời vua chúa hồi xưa những người có quyền quý cao sang mới sử dụng tới nó được mới có mới mới có tiền tài để sử dụng tới nó được là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ thì các bạn á, hiện nay thì ở thị trường Việt Nam mình nói chung nó không có xa lạ gì mấy đâu không có xa lạ gì mấy nên chúng ta có thể mua bất cứ ở nơi đâu đó nhưng mà xin thưa các bạn là các bạn lên mua những cửa hàng uy tín trên toàn quốc cửa hàng uy tín trên toàn quốc nếu chúng ta mua thì nó sẽ đảm bảo hơn về mặt phong thủy nha rồi các bạn cứ để ý đi um, trong các ngân uh, ngân hàng người ta cũng hay sử dụng những cái cái quả cầu làm gì để chấn chặt cái ngân hàng đó và thu hút là đem lại nhiều may mắn cho cái cái ngân hàng đó và trụ vững ngân hàng đó không bị phá sản rồi là có tác dụng nó là giữ lại những mối những mối khách hàng lớn của ngân hàng đó đó cực kỳ tốt hay là những đại gia tỷ phú trong nhà cũng hay trưng bày cái loại này hay trưng bày cái loại này đó hay trưng bày cái loại này để làm gì để gia tăng thêm vượng tài cho gia chủ rồi là gắn kết được các thành viên trong gia đình vợ chồng con cái sống hạnh phúc rồi là nó còn giữ được những mối làm ăn mối làm ăn mối um, bạn bè tốt cho gia chủ nó cực kỳ hữu hiệu đấy rồi chúng ta mua hai quả cầu là chúng ta đặt ở hai nên đặt ở trên bàn là đặt hai cạnh bàn ở hai cạnh bàn nhé bàn làm việc không bàn tiếp khách tùy các bạn đặt ở, trên hai cạnh bàn rồi rồi cái thằng hai đồng thanh tím này chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu mà hai quả cầu này có tác dụng nó là chấn chặt nơi ngôi nhà xua đuổi tà ma bên binh khí ra ngoài trụ vững ngôi nhà rồi đó các bạn cứ để ý đi thì nói chung là cái cột nhà chúng ta mà càng lớn càng to thì càng vững càng chắc cái ngôi nhà càng chắc thì chúng ta mua vật phẩm này kích cỡ càng lớn thì nó trụ vững ngôi nhà càng tốt tùy theo chúng ta có điều kiện chúng ta mua to hơn cũng được không sao cả càng tốt đó thì chúng ta đặt à, hai cận bàn hang động thám tím mà đặt giữa hai hai cái cái, cái, cái, cái trụ này thì hai hang động thám tím này mà được đứng ở giữa hai cái trụ này thì nó được càng vững nó có chỗ dựa có chỗ dựa vững chắc rồi thì cái tiền tài của gia chủ thì cực kỳ là vững chắc nó đem lại nhiều may mắn và tiền tài của gia chủ giữ tiền giữ của cho gia chủ thì cực kỳ là vững chắc cực kỳ là vững chắc luôn đó nó ngoài nó ngoài tác dụng đó ra nó còn tác dụng nó xua đuổi được những buồn ngải bùa yêu lại càng hữu hiệu đó vật phẩm rồi tiếp theo vật phẩm phong thủy um, cái phật bằng mệnh mỗi một người thì đều có phật bằng mệnh riêng của mình thì phật bằng mệnh của tuổi nhâm tuất này đó là phật a di đà phật a di đà thì các bạn có thể ra cửa hàng đá phong thủy mua cho mình một cái phật phật bằng mệnh đó là a di đà chúng ta đeo trên cổ thì chúng ta đeo trên cổ như thế này thì nó đem lại nhiều may mắn và phù hộ độ trì chúng ta mọi việc mọi việc đều thông tự đều đều thông đều thông và đều đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhé và hạn chế được những cái um, những cái uh, những cái bạn bè xấu nồi kéo chúng ta làm ăn những việc ăn phi pháp làm những việc phi pháp nói chung là mình đeo này rồi thì nó có có có linh tính linh cảm rất là nhạy bén và đầu óc suy nghĩ cực kỳ là chính chắn nên là có thể nhận biết được cái nào tốt nào sai nó rất giúp ích cho chúng ta thì đó là mình cũng mua thêm một cái như thế này thì bạn có thể mua màu đen màu xanh nước biển hoặc màu trắng màu sắc màu ghi tùy theo bạn nhá đó thì phải mua theo màu sắc phong thủy của mình đó đó rồi tiếp theo chia sẻ bạn về cái vòng phong thủy này đây mình cũng cũng sắm cho mình đây đó nói chung là đều sử dụng để cho vật phẩm cho cho gia tăng thêm may mắn cho mình thôi thì vật phẩm phong thủy mà cái vòng phong thủy như thế này thì bạn ra cửa hàng đáo phong thủy uy tín trên toàn quốc mua cho mình một chuỗi phong thủy như này và nên sự nên các bạn nên ưu lưu ý cho mình là đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta mới sử dụng theo về luật nân hồi tuần hoàn một là cung sinh hai là cung não ba tử bốn À, ba não một um, sinh hai não ba bệnh bốn tử thì có nghĩa là các bạn đếm tổng số hạt này chia 4 mà dư một là không sinh dư hai là không não ba là bệnh tật bốn là chết đi thì chúng ta chia mà dư một hoặc hai nó không sinh và lão thì chúng ta sẽ tốt hơn đó là điều quan trọng nhất chia sẻ bạn về phương pháp nó luôn đeo vòng phong thủy như thế nào để cho tốt cho gia chủ đeo bên tay phải có ý nghĩa như thế nào mà đeo bên tay trái ý nghĩa như thế nào chia sẻ bạn luôn vòng phong thủy là chúng ta đeo bên tay phải ví dụ như hôm nay xác định chúng ta đi đám ma đám tang hoặc là đi uh, thăm người bệnh thăm người thân ở trong bệnh viện hoặc đi ra nghĩa trang hay đi tặng mộ chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải để đeo tác dụng vòng phong thủy này nó ở trong khi chúng ta mua ở những nơi uy tín thì nó đã được niệm chú và đã được khai mở khai không khai khai thông kỹ về tiền tài rồi mà khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của người thì nó lại tạo ra từ trường dương cực kỳ lớn nữa thì các bạn đã để ý đi khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy thì những tà ma âm binh âm khí trong người chúng ta mà phát ra một luồng ánh sáng từ trường dương như thế thì nó cực kỳ nó, sợ nó gặp chúng ta là nó sẽ tránh xa hàng chục mét tránh xa chúng ta ra nó không bao giờ dám lại gần chúng ta thì mình sẽ tránh được cái gì mình sẽ xua đuổi được và tránh được là bị nó ám không bị nó ám không bị nó nhập thổ không bị nó nhập không bị ám không bị nó quấy phá Đấy, cực kỳ là hữu hiệu nên chúng ta đi đến là những nơi mà âm binh âm khí cao như thế chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo thì nó sẽ xua đuổi được tiếp theo vòng phong thủy mà chúng ta đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau ví dụ như hôm nay chúng ta đi học đi làm đi xin việc đi du lịch hay đi ký kết hợp đồng hay đi làm ăn gì đó hay đi xa gì đó chúng ta lên chuyển vùng phong thủy sang bên tay trái chúng ta đeo thì đeo bên tay trái thì nó đem lại nhiều may mắn gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những công việc tốt gặp gỡ được những những điều may mắn Đấy, nói chung là nó đem lại nhiều may mắn khi chúng ta chuyển sang bên tay trái và nó hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ va chạm xe cộ nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta khi chúng ta đeo bên tay trái rồi chia sẻ các bạn tiếp theo là không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay không nên mua vòng mua hai vòng mà đeo hai tay cực kỳ là xấu nói chung là về quan điểm là thực, giống cái vòng còng số 8 này về quan điểm về phong thủy là không nên sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay quan niệm phong thủy là cực kỳ xấu không đeo vòng hai tay cho dù các bạn mua hai vòng đi nữa ba vòng đi nữa bốn vòng đi nữa thì các bạn cũng chỉ đeo được một tay thôi thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta và lưu ý một điều rằng chúng ta lên đeo vòng bên tay một một à, đeo một tay mà nhiều vòng thì các bạn nên lưu cho mình là phải đếm tổng số hạt nhé vẫn giống như là đeo một vòng đếm tổng số hạt và chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta lên sử dụng chia một hoặc hai chúng ta mới được sử dụng hoặc là các bạn cứ lựa chọn cái con số lẻ lựa chọn cái vòng số lẻ chúng ta đeo thì lại thì sẽ tốt hơn nhá sẽ tốt hơn cho chúng ta khi chúng ta đeo vòng như thế này đó thì mình đã chia sẻ xong về hướng nhà xây của tuổi nhâm tuất 1982 hướng nhà xây vật phẩm phong thủy chân chặt và Phật bản mệnh vòng phong thủy màu sắc phong thủy của tuổi uh, ờ, 82 nhâm tuất rồi nhé thì nói chung là cái video của mình xin đến đây là chấm dứt thì á, các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ cho các bạn mà hay ý nghĩa thì các bạn cho mình nhớ cho mình một like và đăng ký kênh còn hơn thế nữa thì các bạn cho và chia sẻ cái clip mình cho mọi người cùng xem để làm gì để kênh của mình được phát triển được phát triển thì mình sẽ có động lực sẽ làm được nhiều video khác để chia sẻ bạn về tâm linh lý số về tâm linh lý số làm nhiều video khác để chia sẻ cho các bạn cho các bạn cho các bạn để các bạn tự mình tham khảo tự mình xem cho bản thân của chúng ta để chúng ta tự xem mình không phải đi đâu xa đó mình mình tính lập ra cái cái cái kênh này chỉ là để chia sẻ cho những người muốn xem muốn xem muốn biết mà không dám như là không không dám là đi xem sợ người ta nói là mê tín gì đoan là như thế này ấy kia đó nên là mình làm cái này ra để cho những người à, muốn xem thực sự muốn xem muốn tham khảo mà lại sợ như là sợ đi đi xem thì sợ người khác nói này nói kia thì nói chung mình biết tâm lý của các bạn như thế thì mình sẽ đã làm tất cả các video tất cả những gì mà chúng ta cần cần xem cần biết thì mình đã chia sẻ hết trên kênh này vẫn còn nhiều lắm mình chia sẻ chưa hết thì từ từ mình chia sẻ cũng sẽ hết cho các bạn để các bạn tự mình xem xem về bản thân chúng ta về lý số chúng ta về mạng chúng ta cung ta vợ chồng như thế nào hướng nhà xây như thế nào về con cái như thế nào săn con đẻ cái như thế nào cũng đều trong cái kênh này đều có cả mình chia sẻ tất tần tật ở trong đây mình như là mình còn mình cân mình còn phát triển lúc ngày nào thì mình sẽ làm gì còn làm video để chia sẻ hết tất cả cái gì mình biết về tâm linh lý số để chia sẻ mọi người tham khảo nhé thì rất mong là mọi người ủng hộ và đăng ký kênh cho mình để mình được cân mình phát triển thì mình sẽ làm nhiều video khác rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé